năm qua trăm năm qua nỗi niềm xưa vẫn chuyện tình yêu sao ai hồng tuyên tuyên mới ngày nào còn chưa viễn chi chi mười lăm năm thăm thoáng có xa gì ngoảnh măng lại đã tới kỳ tơ liễu ngà lang du thời quân tử khoang với hồng nhan trịnh ai ngài diên mồn thu thanh sơn đi lại khéo ngày ngày dài dài với tình ngày xưa tuyến muốn lấy ông ông chê tuyến bé tuyến không biến gì bây giờ tuyết đã đến thì ông muốn lấy tuyết tuyết chế ông là ngày xưa tuyết muốn lấy ông ông chê tuyết bé tuyết không biến gì bây giờ tuyết đã đến thì ông muốn lấy tuyết tuyết chê ông già thuyền mới ngày nào còn chưa biết chi chi mười lòng năm thăm thoáng có xa gì ngoài măng lại đã tới kỳ tơ liu ngà lang du thời quân vương ngày xưa tuyến muốn lấy ông ông chê tuyến bé tuyến không biến gì bây giờ tuyến đã đến ông muốn lấy tuyến tuyến chê ông là ngày xưa tuyến muốn lấy ông ông chê tuyến bé tuyến không biến gì bây giờ tuyến đã đến thì ông muốn lấy tuyến tuyến chế ông già tuyến chế ông già